Chào mừng các bạn đến với kênh Phúc Nguyễn TV nhận định nhanh kết quả trước trận đấu. Vào lúc 2 giờ ngày 14 tháng 12 diễn ra trận bán kết giữa hai đội Argentina gặp Costa. Cuộc chiến đêm nay sẽ quyết định chiếc vé vào vòng chung kết của Messi và Modric. Trước bán kết World Cup Messi và Modric từng gặp nhau 27 lần với thành tích đối đầu nghiêng về Costa 12 thắng, 5 hòa và 9 thua. Đáng chú ý, trong lịch sử đối đầu giữa Argentina và Costa là hai đội từng gặp nhau trong lịch sử World Cup vào năm 98 và 2018 đều là hai kỳ World Cup thành công nhất trong lịch sử bóng đá Costa Đúng 20 năm sau, Argentina và Costa lại đối đầu với nhau ở World Cup Lần này tại Nga, Costa đã phục thù trước Argentina ở World Cup năm 98 Trận đó Costa thắng đậm Argentina 3-0 vẫn là trận đấu ở vòng bảng. Đó là màn trình diễn khá ấn tượng trên hành trình vào tới tận chung kết World Cup 2018 và giành ngôi Á quân sau thất bại trước tuyển Pháp. Tại World Cup 2022, mặc dù trong những trận gần đây Moritz không đóng góp trực tiếp vào những bàn thắng hay kiến tạo, nhưng tiền vệ 37 tuổi vẫn là linh hồn trong lối chơi của Costa việc đánh bại ứng cử viên hàng đầu chức vô địch như Rasin đương kim áo quân đang cho thấy sức nặng ký và bản lĩnh của mình tại World Cup 22 cuộc đối đầu với Argentina tại bán kết là cuộc chiến giữa hai cầu thủ mang áo số 10 Messi và Moritz. bên kia sân Messi là nguồn truyền cảm hứng giúp Argentina vào vòng bán kết World Cup 2022 ngôi sao 35 tuổi ghi hai bàn đầu tiên là một quả phạt đền trong trận ra quân gặp Ả Rập Xúc 1-2. Trận thứ hai, Messi để lại một tuyệt phẩm bằng cú sút xa vào lưới Mexico. Vào vòng 1-8 gặp tuyển Úc, Messi tiếp tục tạo dấu ấn bằng cú đặt lòng chân trái mở tỷ số cho tuyển Argentina. Khi tiến vào vòng tứ kết gặp Hà Lan, Messi có pha kiến tạo cho đồng đội quân bình tỷ số và bước vào rọt đá lung lu may rủi. Argentina vẫn được đánh giá cao vì thế Argentina không để Costa giành quyền vào vòng chơi trận chung kết lần thứ hai liên tiếp Bởi xét tương quan lực lượng cũng như đẳng cấp Họ hoàn toàn yếu hơn Argentina Dự đoán trận đấu này, Argentina sẽ là đội đi tiếp vào chung kết World Cup 22 trong lượt đá luân lưu kèo chấp 3 phần 4, kết quả một đều. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông và like. Cảm ơn các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại.